Xin chào tất cả các cô dì chú bác Ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cách phân biệt măng khô hóa chất và măng khô sạch Đầu tiên về uh, măng khô sạch thì chúng ta sẽ phân biệt theo ờ, ba uh, nội dung sau Thứ nhất về màu sắc, mùi vị và độ khô Thứ tư nữa là nước ngâm, bốn bốn nội dung Đầu tiên về màu sắc, măng sạch Măng sạch thì màu nó sẽ hơi ngả sang màu cánh rán Này các bác thấy này mà măng mới thì nó cũng sẽ vàng nhưng mà để một thời gian nó chắc chắn nó sẽ ngả màu các bạn thấy này đẹp không ạ đây mới là măng sạch ạ còn măng hóa chất thì nó sẽ có một màu vàng óng Đấy, về màu sắc nha các bác nhé măng sạch nhà em đây em thì không có măng hóa chất nên là không có mẫu khả năng mẫu em sẽ lấy ảnh ở trên mạng đây là măng nứa nha các bác nhé măng nứa tép ở giáp biên giới Lào đó còn về ờ, màu sắc của măng nứa của măng hóa có hóa chất có diêm sinh có lưu huỳnh thì nó sẽ có màu vàng óng màu rất là đẹp và rất là bắt mắt đa số dân chúng ta thích mua là thích mua hàng đẹp cho nên là thương lái với những là ấy thì họ sẽ tẩm lưu huỳnh vào đặc tính của tẩm hóa chất thì nó bảo quản rất là lâu để cả đời không bao giờ hỏng không bao giờ bị lật ẩm mốc và màu sắc rất là đẹp thứ hai là về mùi vị mùi vị thì mùi măng sạch không có hóa chất thì mùi măng nó rất là thơm măng rất là thơm mở ra phát mở cái túi ly lông ra phát là mùi măng nó lên rất là thơm còn cái mùi măng có hóa chất thì nó sẽ hơi chua chua và nó rất là khó chịu ví dụ mà chúng ta có bao măng ở nhà thì cực kỳ là khó ngửi đấy là đối với măng là có diêm sinh diêm sinh thì nó là thay như chất bảo quản ấy, chất bảo quản của thực phẩm đó là về màu sắc thứ tư đó là độ thứ ba là độ khô độ khô với măng sạch thì nó rất là giòn nó phải phơi thật khô thì mới bảo quản được các bác nghe này rất là giòn nó phải giòn nhỉ thì mới bảo quản được lâu và phải bảo quản kỹ trong túi bóng túi ni lông còn đối với măng mà có tẩm có sấy như huỳnh thì ờ, cái độ khô của nó rất là mềm sờ vào măng nó không giòn này đâu mà nó phải mềm mềm hữu hiệu về màu sắc nhá và về độ ẩm nhá còn về nước ngâm nước ngâm của măng ờ, này thì măng sạch này nó sẽ có ngả ngả sang màu cánh gián nó không thể vàng óng như nghệ đâu còn những cái măng mà có tẩm hóa chất mà măng lâu thì nó sẽ có màu đen tại vì là nó sẽ tẩy nó sẽ tẩy tẩy mốc tẩy miếc thì nó sẽ ra màu đen hoặc là màu vàng óng như nghệ thì nó là mang tẩy hóa chất đấy là về nước ngâm về phân biệt về măng non về măng già thì chúng ta sẽ phân biệt ở cái mặt sâu của tép măng như cái măng này vẫn là măng non này những cái măng già thì những cái tép năng này nó sẽ có lông lông măng ở đây này còn lại cái măng già người ta để già thì hầu như măng này đều là vẫn là măng non vẫn ăn được đấy là về phân biệt măng khô và măng măng khô hóa chất và măng khô sạch còn để mày nói về tác hại của tác hại của của uh, măng tẩm diêm sinh thì nó cực kỳ độc theo một số nghiên cứu và một số bài báo thì tôi tìm hiểu thì thấy là măng có diêm sinh nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với hệ thần kinh hệ tuần hoàn hô hấp cũng như là thị lực và tổn thương ở mắt cách sử dụng đối với măng à, đối với măng khô này thì chúng ta hãy ngâm qua đêm rồi hôm sau chúng ta chế biến hoặc là luộc qua 2 ba lần mỗi lần khoảng tầm 20 30 phút và nếu mà ngâm qua đêm hoặc là ngâm qua ngày thì chúng ta thay nước với một hai lần có thể dùng nước vo gạo để ngâm với măng đấy là đối với tất cả loại măng măng nào cũng vậy thì cách hướng dẫn đều là như vậy đấy. ngoài ra thì để mà để lựa chọn được chỗ uy tín mà mua được măng sạch chúng ta phải lựa chọn những nơi có địa chỉ rõ ràng có số điện thoại có nguồn gốc rõ ràng có tem mắc rõ ràng đó và biết được nguồn gốc măng này măng ở đâu măng như thế nào còn cách nhận biết thì nó cũng rất là đơn giản thôi. qua trình bày đó thì chúng ta có thể biết nhận biết được cái cái, cái măng hóa chất và măng không hóa chất và trong Tết này thì ngoài những cái đặc sản măng thì em có thêm à, về về các loại hạt như hạt ruồi và hạt mắc khén này đều là các gia vị tây bắc rất là đặc trưng này quên giới thiệu các bác đây là măng đã ngâm này măng ngứa tép đã ngâm này Đấy. màu màu nó không ờ, phải là vàng hẳn vàng óng như kiểu là màu nghệ nó sẽ hơi ngả ngả nhẹ nhưng ăn cực kỳ an toàn và độ giòn nó độ và măng này được tuyển chọn rồi nên là ăn nó rất là non nhìn, nhìn tép măng bé tí này măng này nó là măng củ nhá nhìn cảm quan nghĩ là nó già nhưng nó là măng non măng nó mới nhú nên là nó rất là dày măng này măng này thì nó là măng cuối mùa rồi nó hơi mỏng măng nhưng mà măng vẫn rất là non rất là non và giòn rất là thơm bên em có cung cấp à, măng à, khô sạch trên toàn quốc sỉ lệ toàn quốc mỗi gói như trên là 500g và cái độ khô độ khô của măng này một gói măng 500g rất là to một cân là hai gói này bác thì nói được nhiều không vì độ khô của nó rất là khô cho nên là măng rất là dôi cực kỳ dôi nhưng mà tính ra một ngày một bữa chắc bỏ ra khoảng tầm 10 nghìn mỗi bữa chỉ cần khoảng tầm 45 tép này thôi 45 tép này chắc được ừ, nửa lạng hoặc ừ, rất là ít đấy 45 tép này này là ngâm là thoải mái ăn một bữa cho gia đình khoảng tầm 4 4 đến 5 người chế biến măng thì chế biến được rất là nhiều món về cách chế biến thì các bác có thể tham khảo trên YouTube ừ, rất là nhiều cách chế biến măng và cách là hầm xương này làm thập cẩm này hoặc là nấu với miến rất là nhiều món gần như là Tết nào thì có măng nó cũng như là có hương vị của Tết rồi gần như là không là măng không thể thiếu trong Tết rồi các bác sĩ lẻ có thể liên hệ đến số điện thoại này của em em đóng gói túi sẵn hoặc là các bác mua lẻ về tự đóng gói lấy thương hiệu của các bác em thì là ở Vân Hồ Sơn La măng được ờ, tuyển chọn và lấy tại giáp biên giới Lào ngứa tép rất là dày ngứa tép dày hay mỏng nó phụ thuộc vào đầu vụ hay cuối vụ thường thường măng đầu vụ thì tép rất là dày rất là non giữa vụ thì măng bắt đầu là nó nhú lên mặt đất cao rồi thì đến cuối mùa cuối vụ thì măng nó không được mỏng lắm nhưng mà để mà độ giòn thì nó vẫn như nhau độ ngon vẫn như nhau rồi em xin ờ, kết thúc video tại đây còn đây là hạt dổi ạ hạt dổi nếp cực kỳ thơm còn đối với sử dụng hạt dổi này thì ờ, chúng ta nướng qua than 2 đến 3 hạt làm nước chấm hoặc là ờ, nước chấm thịt lợn ấy, hoặc là để ẩm ờ, tập ướp với ờ, lợn nướng bác khén như vậy rồi xin hẹn chào các bác đến video sau